Sự kiện thứ nhất là chúng ta sẽ tham gia các kênh cộng đồng của MEX này để nhận airdrop 20 đô hoàn toàn miễn phí cho 20 người may mắn đầu tiên nha. Rồi tiếp theo sự kiện thứ hai là nạp từ 500 đô trở lên và chia sẻ lên trang cá nhân ấy thì bạn sẽ nhận được áo t-shirt với logo MEX siêu sành điệu nha. Và cuối cùng sự kiện thứ ba là tham gia cuộc thi giao dịch để nhận giải thưởng này. Ở đây có thể là máy tính MacBook Pro ha, rồi máy chơi game cầm tay Nintendo Switch này, tai nghe AirPods Pro này, cùng hàng triệu token Raka này, mới hay SHIB nha. Ok, để tham gia các bạn nhấn vào link ở phần chi tiết này. Đó thì bạn có thể đọc này là năm mới nhâm dần, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng này, sự kiện thương hiệu Mách đấy. Đó tham gia sự kiện quà tặng độc quyền tại Việt Nam, chia sẻ và tưởng hàng chục triệu token cũng như là đón năm mới nhâm dần đầy tài lộc ha. Ok, kéo xuống tiếp này. Đó, thì đây sẽ có thời gian này, cũng như là form đăng ký nha. Các bạn nhấn vào form đăng ký này. Ok, thứ này sẽ là một giao diện form như thế này. Các bạn kéo xuống này. Ở đây các bạn sẽ tiến hành điền Make UID nha. Và chỉ thêm ý, nếu các bạn muốn tham gia sự kiện này thì bạn bắt buộc phải đăng ký một tài khoản bách nha. Thì link đăng ký tài khoản đấy mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nha. Khi bạn đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 30% phí giao dịch ha. Sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì bạn tiến hành xác minh KYC nha. Nhớ lưu ý nhá là phải xác minh KYC nha thì mới có thể đủ điều kiện để tham gia sự kiện này nữa ha. Ok, sau khi đăng ký tài khoản thành công cũng như xác minh KYC xong rồi, các bạn sẽ vào mục trang cá nhân này, nhấn biểu tượng này này, sau đó chọn trung tâm cá nhân nha thì bạn quan sát này đây chính là USD của mình này các bạn nhấp chuột vào này để đây sao chép này sau đó quay trở lại và dán USD vào đây ha kế tiếp nhấn vào tiếp để tiếp tục này Ok thì đối với phần thưởng thứ nhất ý, là giải thưởng cộng đồng nhận 20 UST tức là 20 đô ấy tương đương với phần thưởng token dành cho 20 người may mắn nhất thì ở đây các bạn sẽ tiến hành tham gia 3 nhiệm vụ nha thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành theo dõi fanpage Facebook của Make Global Việt Nam ha cũng như là tag 3 người bạn vào bài đăng đó ha Ok thì bạn quay trở lại trang sự kiện này sau là nhấn vào mục đầu tiên nha đó make global việt nam này ok thì đây chính là đường link fanpage facebook của make global việt nam ha các bạn nhấn vào like thích này sau đó bây giờ các bạn sẽ tiến hành chia sẻ fanpage này và tag ba người bạn nha các bạn nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm này này sau đó nhấn vào chia sẻ ha ok ở đây chúng ta sẽ tiến hành tag ba người bạn này ok bạn đầu tiên tiếp theo bạn thứ hai này rồi bạn thứ ba ha sau khi tác xong rồi các bạn nhấn vào đăng ha thì như vậy là mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ hành tham gia vào group nhóm telegram của make global ha các bạn nhấn vào make việt nam telegram này ok ở đây mình sẽ mở telegram của mình lên ha kế tiếp các bạn nhấn vào join group của góc dưới màn hình này và bây giờ các bạn sẽ inbox nhắn tin một lời chào trong group ha ví dụ như là xin chào tất cả mọi người này đó Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hai nhiệm vụ đầu tiên nha. Tiếp theo nhiệm vụ cuối cùng là là nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ hành theo dõi tài khoản TikTok Make Việt Nam ha. Các bạn nhấn vào Việt Nam Make TikTok này. Ok, sau đó các bạn nhấn vào follow theo dõi nha. Rồi, sau đó quay trở lại này. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong ba nhiệm vụ nha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành điền link Facebook của mình này, cũng như là tài khoản Telegram và tài khoản TikTok của mình ha. Vậy làm sao chúng ta có thể lấy đường link Facebook của mình ạ? các bạn truy cập vào trang cá nhân Facebook của bạn nhé nhấn vào phần tên này ok thì bạn qua sang này đây chính là đường link Facebook của bạn này các bạn bôi đen này sau đó sao chép nha rồi quay trở lại này và dán đường link đó vào đây ha tiếp theo này là tài khoản Telegram của bạn nhé các bạn quay trở lại Telegram này nhấp biểu tượng ba dấu gạch ngang ở góc bên trái trên cùng cho mình ha ok kế tiếp nhấn vào setting này rồi chọn edit profile nha thì bạn qua sang này ở đây sẽ có username tên người dùng bạn nha các bạn nhấp chuột phải để sao chép này nhấn vào copy username để tiến hành sao chép tên người dùng nhá ok sau đó quay trở lại này rồi dán tên người dùng tài khoản telegram của bạn vào đây tiếp theo là tài khoản tiktok của bạn nhá các bạn quay trở lại tiktok này sau đó nhấn biểu tượng avatar nhá kế tiếp chọn xem hồ sơ này thì ok các bạn quan sát này đây chính là đường link tiktok của bạn nhá các bạn bôi đen này rồi nhấp chuột phải này chọn sao chép ha ok sau đó quay trở lại và dán đường link tiktok của bạn vào đây ha hoặc các bạn chỉ cần điền là a còng hoàng xe cũng được ha đó mình điền như thế này được này đó rồi kế tiếp các bạn nhấn vào tiếp để tiếp tục nha và phần thưởng thứ hai là ở đây chúng ta sẽ tiến hành nạp tiền này đó phần thưởng này sẽ dành cho top 10 người dùng nha các bạn thể đọc này là đăng ảnh chụp màn hình của sự kiện để chia sẻ trên cộng đồng tức là group trên Facebook này hoặc Telegram và tag a cộng còng Global Việt Nam ha rồi này, trong sự kiện người dùng nạp trên 500 USD nha, tức là 500 đô đấy. Và sẽ chọn ngẫu nhiên 10 người dùng để nhận các quà tặng thiết kế đặc biệt của Bách nha, như áo phông này, rồi áo hoodie hay mũ, vân vân và mây mây nha. Và bạn lưu ý nhé, là 10 người dùng ở đây là 10 người dùng random ngẫu nhiên ha, chứ không phải là top 10 người làm nhiều tiền nhất đâu ha. Ok, sau bạn đăng ảnh xong rồi, các bạn chụp màn hình lại và tải lên đây ha. Rồi sau đó các bạn nhấn vào gửi này. Thì ok, như vậy là mình đã hoàn thành xong hai phần thưởng và các bạn sẽ chờ kết quả từ Mac ha. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ bạn sự kiện phần thưởng thứ ba ha. Đó, đây là phần thưởng giao dịch nha, tức là phần thưởng xếp hạng đấy. Rồi các bạn thể đọc này, sau khi đăng ký thành công, dựa theo xếp hạng khối lượng giao dịch spot và tổng số người đăng ký tham gia sự kiện, bạn sẽ nhận được giải thưởng tương ứng thứ hạng nha. Và chia sẻ phần thưởng hàng chục triệu token nha. Rồi thì đây sẽ có bảng xếp hạng giải thưởng giao dịch sport đấy. Giải nhất các bạn sẽ nhận được MacBook Pro nha. Tương tự thế là giải nhì các bạn sẽ nhận được máy chơi game cầm tay Nintendo Switch nha. Và giải ba các bạn sẽ nhận được tai nghe AirPods Pro ha. Rồi giải thứ tư này, các bạn sẽ được quà tặng thiết kế đặc biệt đến từ Make. Ở đây có thể là áo t-shirt ha. Và cùng giải thứ 5 cho đến giải thứ 100 sẽ chia sẻ giải thưởng lên tới hàng chục triệu token luôn nha. Và các bạn có thể quan sát thấy này là pool thưởng đây ấy, nếu có 300 người hoạt động ấy, thì bạn sẽ ăn chia ở đây là 30.000 Raka cũng như là 20.000 SHIB và 100 mới k Rồi nếu mà có từ 301 cho đến 500, rồi 501 cho đến 1.000 cũng như là 1.001 cho đến 2.000 và 2.101 cho đến 5.000 và cùng là nếu như 5 nghìn thì bạn sẽ ăn chia là 666.666 RACA cũng như là 50 triệu SHIB và 1.000 đồng token mới kha ngoài ra kéo xuống này ở đây sẽ có điều khoản và điều kiện này đó sẽ có 5 điều khoản và điều kiện các bạn nhớ đọc kỹ cho mình ha ok thì trang tham gia này cũng như là liên hệ với các nền tảng của Bách ha thì như vậy là Hoàng Hắc Xe đã chia sẻ cũng như là giới thiệu cho bạn sự kiện đặc biệt đến từ sàn Mech để chào đón năm mới nhâm dần đầy tài lộc ha thì bạn nào thấy video này hay yêu cho bạn ấy, thì tôi một like một subscribe cho kênh youtube và xe nha và sẽ chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều còn bây giờ hẹn lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo của khóa xe bye bye xin chào